پاک chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng tác đại chứng minh khắp mười phương cung dường ngôi tam bào nguyện trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành cùng pháp giới chúng sanh cầu phật từ gia hồn Tâm Bồ Đề kiên cố Chi tu học vững bền Xa biển khổ nguồn mê Trong quay về bờ giác Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát dường Bồ Tát Nam mô Hương Cung Dường Bồ Tát Ma Tát Dung nhan Phật tốt là lùng Hào quang soi sang khắp cùng mười phương từ bi uy đức khôn lường ra đời cứu độ sáu đường chúng sanh được thầy tương lại nghe danh cùng nhờ kiếp trước căn lành trồng sâu Thế tôn đủ pháp nhiệm màu Làm cho nhân loại cúi đầu quy chi tâm đành lễ nam mô tận hư không biên pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư phật tôn pháp hiện thánh tăng thường trụ tam bảo chi tâm đành lễ nam mô ta bà giao chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật Đường lai hạ sanh di lặc tôn Phật Đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát Đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ Pháp chữ tôn Bồ Tát Linh Sơn hội thượng Phật Bồ Tát Chi tam đành lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nhật Quang Biên Chiếu Bồ Tát Nguyệt Quang Biên Chiếu Bồ Tát Cưu thoát Bồ Tát Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát pháp rưỡi ba ngàn quán âm cam lộ cứu trần gian trời người trong sạch vào pháp giới lửa đó làm nên đó sen vàng nam mô thành lương địa bồ tát nam mô thanh lương địa bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tâm đại bi vô ngại con xin quy Phật pháp tăng tam bảo nguyện theo Bồ Tát Quan Âm vì ngài có đủ sức mạnh của tâm đại bi con xin quỳ về đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn vì ngài có đủ thần lực nên gọi là đấng toàn năng con xin trì tụng thần chú của ngài Thần chú làm cho chúng sanh được an vui lợi ích Thần chú rất là thủ thắng vì nó làm cho ác ma không thể tới gần Thật là linh nghiệm vì nó có thể tịnh hóa thế giới sanh tử luân hồi Hai tùng thần chú như sao cuối sinh đằng sáng trôi đằng có trí tuệ sang trời đấng siêu thoát thế gian bậc sư tử vương vật Bồ Tát vĩ đại sinh ngài ai ức niệm chớ ngôn trì tụng chớ ngôn làm cho chơn ngôn linh nghiệm đơn tội thắng hợi đơn tội thắng sinh Ngài làm cho thần chú linh nghiệm đơn đại tử tại sinh Ngài phát huy sức mạnh thần thông từ tại sinh Ngài phát huy sức mạnh đại tử tại Đấng không ô nhiễm đấng xa rời trần cao đấng có thân hình không ô nhiễm mai đến sinh Ngài xuất hiện đấng tự tại trong đời sinh Ngài trừ độc tham lam trừ độc sân hận trừ độc ngũ si tham ai Trừ sạch phiền não nhiễm mô đấng sư tử vương sinh Ngài xuất hiện tiên lên hại tiên lên đăng giác ngộ sinh Ngài làm cho chúng sanh giác ngộ đăng có đầy đủ lòng từ chúng con muốn được thấy Ngài lại Ngài Xin Ngài ban cho vui hạnh phúc Mọi điều mong ước đều được thành tựu Bậc thành tựu đệ nhất Xin ban cho con thiền định an vui sức mạnh vô cùng đơn thành tự vĩ đại người mặc giáp đen mình choàng da hổ tay cầm hoa sen tay cầm kim cang tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng bên ta thì có mạnh thu Bên hữu lại có sư tử trợ lực xin ban cho con an vui hạnh phúc Con xin quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo Con xin quy y Bồ Tát quan Âm Tất cả ước mơ đều được thành tựu thật linh nghiệm tận chú thật linh nghiệm Thần chú của đấng toàn năng thật là linh nghiệm Nam Mô Đại Bi quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi quang Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi quang Thế Âm Bồ Tát tiêu tai kiết tường thần chú con xin quy mang đánh lễ chư phần nói pháp thanh tịnh vi diệu này hư không hại uống cạn tất cả hỏa tai hãy làm sạch tất cả hỏa tai này sức nông Hãy vang hòa phát hóa thiêu đốt tất cả hỏa tai đốt sạch tai hỏa này tinh tu hay xuất hiện xuất hiện để tiêu trừ hỏa tai đen tối làm cho bầu trời trong sáng an lành thật an lành Nam mô tiêu tài gia kiết tường Bồ Tát Nam mô tiêu tài gia kiết tường Bồ Tát Nam mô tiêu tài gia kiết tường Bồ Tát Ma Tát Lọ hương vừa bên gỗ chiên đàn khói thơm ngà khắp trần gian ba ngàn thế giới đều thanh tịnh mười phương chư phật hiện thân vàng nam mô hương vân cái bồ tát nam mô hương vân cái bồ tát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 đồ nếu có kẻ thấy nghe điều phát tâm bồ đề khi mạng báo thân này sanh vào các tịnh độ nam mô dược sư Nam mô Dược sư Hội thượng Phật Bồ Tát Nam mô Dược sư Hội thượng Phật Bồ Tát Kinh Dược sư Lưu Ly Quang như vậy một thuở nọ đức phật châu du gia hoa đến thành quảng nghiêm dưới cây tiếng nhà cũng với tám ngàn tỳ kheo ba vạn sáu ngàn bồ tát bắc bộ thiên long người với quỷ thần bà la môn cư sĩ quốc vương đại thần cung kinh Thịnh Phật thuyết Pháp bấy giờ văn thù Bồ Tát nương Phật thần lực quỳ gối chắp tay hướng Phật bạch rằng bạch Đức Thế Tôn cuối xin nói rõ danh hiệu bốn nguyện công đức thù thắng của các đức Phật để cho mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau được Phật liền bảo hay thay hay thay văn thù sư lợi ông muốn ta nói danh hiệu Bọn nguyện công đức chư Phật cho chúng hữu tình khỏi bị nghiệp chướng buộc ràng luôn được bình an trong đời tượng Pháp ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ vì ông mà nói. Văn vâng, thù sư lợi Bồ Tát bạch rằng chúng con muốn nghe côi xin Thế Tôn mở lòng chỉ giáo Đức Phật liền bảo này văn vâng, thù sư lợi từ đây hướng đến phương đông cách mười muôn ức cõi nước chư Phật. Có một thế giới tên là tịnh lưu ly Giao chủ cõi này là Phật dược sư lưu ly Quang vương như lai mọi người tôn kính Vì Ngài biết rõ thật tương các pháp giải được Mọi việc xảy ra trong đời và vừa khó khăn làm thấy trời người là bậc tôn quý khi còn tu hành Bồ Tát có phát mười hai đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được nay Nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề hạo quang của ta chiêu khắp vô lượng vô biên thế giới khiến chung hữu tình thấy ánh quang này thân tâm thanh tịnh đủ tướng trượng phu Xuyên tô lục độ rời biển trần khổ vào chốn niết bàn thứ hai ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề thân ta như ngọc lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn Hào quang rực rỡ chiêu khắp mười phương các chung hữu tình Ở nơi tâm tôi cũng thấy thân ta và được an lành tùy tâm á nguyện thứ ba ta nguyện đời Sau khi chứng vô thượng Bồ Đề dùng tri phương tiền dạy chung hữu tình khiến tin lẫn nhau làm cho dân giàu nước mạnh thứ tư ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chánh đạo nếu theo nhị thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác Thứ năm ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề Nếu có hữu tình ở trong gia pháp tu hành thanh tịnh Thì ta khiến họ đầy đủ tam tu tịnh giới nếu ai hủy phạm mà nghe danh ta tâm liền thanh tịnh không đọa ác đạo thư sáu ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình thân hình hèn hạ không đủ sao căn sâu xí khờ khào tai điếc mắt mù nói năng ngọng liệu tay chân tật nguyện là khối điên còn chịu nhiều khổ não nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân hình Đón chánh tri huệ sang suốt thứ bãi ta nguyện đời sau khi chứng vô tượng Bồ Đề Nếu có hữu tình mang bệnh hiểm nghèo không Người cứu chữa không chỗ kể nhờ nghèo cùng khốn khổ Nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân tâm thanh tịnh quyến thuộc xâm vầy thứ tám ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình mang thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi Nghe được danh ta thần tâm thanh tịnh đủ tướng trường vô tiễn đến vô thượng bồ đề thứ chính ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình xa vào lưỡi ma tà giáo ràng buộc ta dùng phương tiện khai thị cho họ khiên khỏi đường mê tu hành bồ tát chứng quả vô thượng bồ đề thứ mười ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề nếu có hữu tình do vì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm Chịu nhiều đau khổ nghe được danh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ nguyện thứ mười một ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có người nào nghèo cùng đôi khác vì cầu thức ăn mà tạo nghiệp ác Nghe được danh ta chuyên lòng bỏ trì Thì ta khiến họ có đủ vật thực Hòa giải Pháp Phật khiến cho họ được vô thượng Bồ Đề Nguyện thứ mười hai ta nguyện đời Sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có người nào nghèo cùng hèn hạ không có áo mặc mũi mỏng cắn đốt nông lạnh giá dầu nghe được danh ta chuyên lòng bỏ trì thì ta khiến họ có đủ đồ dùng y phục tốt đẹp của bao dư thừa. Lại này văn thù sư lợi công đức của Phật Dược sư không thể nghĩ bàn Vì thế các công nên khuyên chúng sanh Nguyện về cõi tình của Phật Dược sư vì cõi Phật ngay đất Bằng lưu ly cây bao thẳng hàng cũng như tình đồ của Phật Di Đà là nơi hội ngộ của nhiều Bồ Tát nhất sanh Bộ Sư dưới sự hương dần của hai Bồ Tát Nhật Quang Biên Chiếu Nguyệt Quang Biên Chiếu là bậc đại sĩ trở tuyên chánh Pháp của Phật Dược Sư văn vâng, thù sơ lợi ở à, thế giới này lại có nhiều người không biết lành giữ ôm lòng bọn sen theo hẳn đức tin không ưa bố thí tham lam ích kỷ cướp đoạt của người sau khi qua đời sanh làm ngạ quỷ đối khác khổ sở nhớ niệm danh hiệu của Phật Dược sự sanh lại làm người nhờ công đức ấy nhờ khổ ngạ quỷ nên hành bổ thí giúp kẻ nghèo cùng tăng trưởng thiện căn tu Bồ Tát Pháp lại nữa trong đời ngủ trượt Có kẻ phá giới làm mất tranh kiên khen mình chê người tôn thờ ác quỷ Làm bạn với ma khi chết lại xa ác đạo Nếu nghe danh hiệu của Phật dược sư liền khỏi đường mê Bờ giảng quay về xuất gia học đạo kính thờ tam bảo học rộng nghe nhiều thành tựu lục độ cao siêu chống lên bờ gia cỡ trường hợp khác nếu bị kẻ ác nhờ cậy quý thần hoặc là phù thủy đối trù eo Khổ sở vô cùng nếu tụng dược sơ tiêu tai thần chú Thì kẻ hung dữ cũng phải hiền lành hòa phát lòng thành quy y Tam bảo nếu có Phật tử tu theo tình độ pháp môn nhưng chưa quyết tâm Đến lúc mạng chung mà nghe danh xưng Nam Mô Dược Sư Phật Dược Sư Phật thì cũng sẽ được văn thù sư lợi Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Đắc Đại Thế Bồ Tát Vô Tận Y Bồ Tát Bảo Đàng Hoa Bồ Tát Dược vương Bồ Tát, Dược thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát Tư khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến nào thất bảo xanh trong sen bao của Phật Di Đà hoặc lên cõi trời đời đời hưởng phước tối trời khi hết sanh lại nhân gian. Làm chuyển luân vương được người tôn kính bốn phương yên tĩnh Không có ác mà khuyên hoa mọi nhà xuyên tu Thập thiện ba nghiệp thanh tình đủ tướng trường thu lại này Văn thù sư lợi sao khi thành đạo đức Phật dược sư Phát tâm đại từ liền vào chánh định hóa Phật trên đỉnh thuyết Đà La Ni thần chú tiêu tai khiến cho ba cõi bốn loài không còn những bên quay ạc nếu chư Bồ Tát sanh ở đời sao gặp bệnh nan y nên trì chú này. Vào ban nước sạch không có vi trùng cho bệnh nhân dùng liền được khỏe mạnh Bồ Tát đa hạnh làm thuốc cứu người phước nhiều vô lượng yên đời được người kính trọng chết lại theo Phật dược sự tinh tấn siêng tu sẽ thành vô thượng chánh giác Bây giờ văn thù Bồ Tát xin Phật truyền bá kinh này giải ích trừ tai cứu đời mở đạo đức Phật lại bao nhiêu có người nào cúng dường cầu phước thì trước phải tạo bãi tượng của Phật dược sư để trên tòa cao Rải hoa dân hương đốt đèn tục màn giữ tâm thanh tịnh Không giận không buồn thương xót chúng sanh khởi tâm cứu hộ Luôn nhớ bon nguyện công đức của Phật Dược sư đọc tụng suy tư giải Người làm phước thì được công đức không thầy nghĩ bàn nếu ở thế gian vượt núi băng ngàn Luôn gặp tai nạn đứa trôi lửa cháy quan lại Hành hình dưới biển cá kình trên non hồ Giữ sư tử độc xà giặt giả khắp nơi Hết đường chạy thoát nhờ có căn lành Đợi trước nên nhớ danh hiệu của Phật Dược Sư Trừ tai thần chú nhiếp niệm thọ trì tất cả tội này Theo đây tan mất nếu có Phật tự lão phàm cầm giới sờ đỏ tam đồ kính trọng tôn thờ Dược sư lưu ly quán vương như lai nhờ công đức này khỏi đường sanh tử nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh Sức lực tiêu tan tưởng chừng hoại chết Nhờ phước đời trước nghe được danh hiệu của Phật Dược sư lưu lê quang vương như lai liền hết khổ đau hạ sanh mau lè mẹ con bình an Phật hỏi A nan có tin việc ấy a nan đứng dậy mà bạch phật rằng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lời nói như lai không bao giờ sai những chúng đời sao tánh hay tự cao không tin lời phật sẽ bị đó là ở chốn tam đồ bảy giờ trong chúng hỏi này qua mòn Bồ Tát tên là cơ Thoát quỳ gối chấp tay bạch với Phật rằng bạch Đức Thế Tôn sau khi Như Lai diệt độ những người đau khổ bệnh năng ốm gầy bà con bạn bè hết lòng cứu chữa mà vẫn không khỏi lại thấy sư giả diêm ma sau khi kiểm tra đưa hồn về địa phủ đang chờ xét xử nếu có Phật tử vì người bệnh này rước đủ bãi thầy treo phan tục mạng hết lòng cầu nguyện đức dược sư lưu ly quang vương như lai thần thức người này có thể trở lại nhớ rõ mọi việc có chúng âm ti cho nên từ đây siêng năng tu phước dấu sanh trong đời ngũ trượt mà vẫn an lành bây giờ a nan muốn yêu rõ ràng về đèn cứu mạng cùng với thần phan làm sao giải oan cho người đã chết cơ hợp bồ tát bạch đức a nan ở trong thế gian liệu có kẻ bệnh muốn được bình an tất cả người thân phải giữ tám phần trai giới mở kho bồ thi cúng dường chúng tăng lập đàn treo phan tục mạng trước bái hình tượng của phật dược sư bốn mươi chín ngày đêm đốt đèn bốn mạng chư tăng cầu nguyện lễ Phật dược sư giải ách trừ tai thần chú làm đủ việc ngay bên khổ tiêu trừ bảy giờ nan mối màng đã hết làm sao không chết mà được sống thêm cô thôn bồ tát thừa liền thế tôn có dạy chính lỗi hoành hồn cho nên ta khuyên làm phan hoa đèn tục màng để khỏi tai nạn được sống lâu dài chính thứ hoành này thật chưa hết số nhưng vì qua khổ nên phải chết oan thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đáng chết mà phải qua đời thứ hai những kẻ chơi bời đam mê tửu sắc thứ ba bị bắt bị xử tử hình thứ tư chết chìm thứ năm chết cháy sao bị ác tu sư bãi rơi từ trên cao tam bị khổ đau vì làm thuốc độc thư chín mai một vì thiếu thức ăn phải bị chết hoang nên làm quạnh tử lại nữa nan ở trên thế gian thường làm việc ác diêm vương xử phạt nên giam tuổi đời Ta khuyên các người vọng sanh tu phước để được thỏa mãn lâu dài bảy giờ trong chúng hội này mười hai dược so đại tướng cùng với thần binh tất cả phát tâm quỷ tam bảo và nguyện quỳ đạo cứ giúp người đời Bất cứ nơi nào kinh này lơ bố quyết lòng ủng hộ người trì kinh này thoát khỏi nạn tai cầu chi được nấy và trong lục ấy dùng chỉ năm màu gút tên ta vào trì tụng trừ tai tận chú ước quyền đầy đủ mời tháo dây ra tên của chúng ta là cung tề là đại tướng phạt diệt là đại tướng bề suy là đại tướng an để là đại tướng ác để là đại tướng sang để là đại tướng nhân đạt là đại tướng ba di là đại tướng ma hộ là đại tướng chân đạt là đại tướng chiêu độ là đại tướng Tiện la đại tướng thường ở ta bà Đức Phật tích ca liền khen mười hai dược so đai tương cùng với thần binh cứu khổ độ sinh đền ơn chư Phật ca nan lại bạch kinh gọi tên gì làm sao thọ trì Xin Phật chỉ bảo Thế Tôn dạy rõ kinh gọi dược sơ lưu ly hoàng vương như lai bổn nguyện công đức ngài thập nhị thần tưởng nhiêu ích hữu tình kết quyện thần chu cung gọi ba trừ nhất thiết nghiệp chướng mà thọ trì Phật nói lời này chư đại bồ tát bát bộ thiên long tất cả thế gian đại đức nga nan tám ngàn thánh tăng đều rất vui mừng tính thọ phụng hành Dược sư quan đảnh cho ngôn Nam mô bạc già Phật đế bệ xa xà lũ rô thích lưu lê bát lần bàn ra xài giả đắc thai ứng đa giả ra đắc đế tam miêu tam bột đại gia đắc địa tạng bệ sắc thầy Bệ sang thầy bệ sắc xã tam môn nguyện đế toa nam mô bàn già bản đế bệ sang xa lũng rô đến lưu ly bát lạc bàn ra xà gia đáng tha yết đà gia ra hắc đế tam miêu tam bột đại gia đắc địa khang an bề sanh thề bề sanh thề bề sanh xà tam mòn nguyện đế tố a nam mô bạc già vạn đế bề sanh xà lũ rô tinh lưu ly bát lần bàn ra xà giả đa khai yến đa giả ra hàng đế tam miệu tam bồ ở gia đắc đi tha an bề sanh thề bề sanh thề bề sanh xà tam một viên đế toán dài kia dài kiếp dài hoàn kiếp nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần pháp tâm thành kinh đói trước phật đài cầu xin giải kiết dược sư Phật dược sư Phật tiêu tai duyên thọ dược sư Phật tùy tâm mang nguyện dược sư Phật dài kia giải kiết giải oan kiết chướng bao đời đều dài hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đói trước Phật đài cầu xin giải kiết à, dược sư Phật dược sư Phật tiêu tai duyên thọ dược sư Phật tùy tâm mang nguyện dược sư Phật giải kiết giải kiết giải oan kiết nghiệp chướng bao đời đều giải hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kính đôi trước phật đài cầu xin giải kiết dược sư phật dược sư phật tiêu tai duyên thọ dược sư phật à, tùy tâm mạng nguyện dược sư phật nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát nam mô dược sư hội thượng phật bồ tát Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát mười hai thần tướng đại dược xoa trợ tiên chánh pháp tại ta bà thiên long bát bộ đều tùy hỷ tà ma ngoại đạo phải tránh xa nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát xin à, nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngài an à, lành đêm an lành đêm ngày sáu thời điều an lành à, xin nguyện gia hồ Nguyên ngài an lành đêm an lành đêm ngày sao thời đều an lành Nguyên chư hộ pháp thừa Bồ Tát Ma Tát Phúng kinh công đức thù thắng hành vô biên thắng phước giai hội hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh Phật xá nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chân minh liều Phổ nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thường ảnh Bồ Tát đạo nguyện sanh Tây tình độ trung cờ phẩm liên hoa vi phụ mẫu hoa khai kiến phật ngộ vô sanh bất thối bồ tát vi bạn lữ nguyện dị thử công đức phổ cập mơ nhất thiết ngà đặng giữ chúng sanh à, giải cộng thành phật à, đà nam mô dược sư hồi thượng phật bồ tát Tát đại chứng kinh phục quyền kinh nguyện phật dược sư giáng phước đức di lặc ban vui văn thù khai cơ lại Phật tổ con mở hội dược sư cầu mười hai dược xoa thần tương phát tâm từ xin cô thoát bồ tát thường gia hồ khiến mọi người hết khổ cho quyến thuộc bình an Nguyện à, tất cả thế gian đều trở thành cực lạ Từ à, quy à, Phật xin sanh thể theo đạo cả phát cả lòng vô thường từ quay pháp sinh nguyện chúng sanh thâu rõ kinh tạng tri huệ như biển tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý cả không